À, chào các bác nhá Shop à, online Tân Ánh nhá Tân Ánh Ngọc Ánh từ Nha Nam Tân Yên Bắc Giang à, Với năm đầu số điện thoại này à, Các bác cần gì thì vui lòng liên hệ năm đầu số này nhá à, Lát nữa tôi sẽ có gắn cái số điện thoại ở dưới màn hình Thì các bác gọi theo số điện thoại đấy luôn ở à, Trong clip hôm nay xin giới thiệu với lại anh em các bác trong cái ngành nuôi ong mật nhá nuôi ong mật bây giờ đang chuẩn bị vào mùa khai thác lấy mật của năm 2019 nhé thì cái mặt hàng ờ, sản phẩm mà shop gửi tới anh em đó là cái mẫu các mẫu các mẫu thùng quay mật nhé các mẫu thùng quay mật đấy nhá các mẫu thùng quay mật à, ờ, đây ấy, nó là thùng bằng inox nhá thùng inox có đủ các mẫu hai cầu ba cầu bốn cầu và sáu cầu thì các bác cứ xem cụ thể từng cái một nhé em quay từ từ từng cái một cho anh em xem à, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác các mẫu từ nhỏ cho tới to nhé à, ờ, đầu tiên là cái mẫu thùng hai cầu thùng hai cầu này đây, à, đây quay này hai th à, thùng hai cầu nhá đây. các bác quay các bác thả vào đây các bác lưu ý cái này là cái thùng quay dành cho ong nội nhá dành cho ong nội à, đây là cái cầu ong nội này nhá các bác nhá này bây giờ về cơ bản cái thùng này nhá các bạn thùng đây. thì cái vỏ thùng này vỏ thùng này ấy, nó là bằng inox inox không nhiễm lâm châm có cái này inox ba nẻ tư inox xịn đây này đây là không bắt này thế đây là cái củ từ lâm châm nhá thả vào cái à, thanh sắt này nó sẽ bắt này Đây, đây là cái, cái bắc ngang cái thanh bắc ngang là bằng thanh sắt này và cái hệ thống xương phía trong này này nó bằng dây kẽm nó cũng là dây thép ấy dây kẽm thép thì nó sẽ bắt này đấy lâm châm nó sẽ bắt nhá thế còn đặc biệt cái vỏ thùng này thì sẽ là inox không nhiễm nhá inox không nhiễm inox xịn đấy và cơ cấu quay của nó thì là cơ cấu quay có 3 vòng bi đây, rất là im đây, em cực kỳ luôn nhá ba vòng bi nhá đây. và trên cái tay quay này cũng có một cái ống này để các bác cầm lên các quay cho nó dễ này Đó. đến đây là cái thùng hai cầu nhá thùng hai cầu các bác nhá vỏ inox không nhiễm cái ruột trong là bằng kém cơ cấu quay là ba vòng bi đây là thùng hai cầu thì tiếp theo sang bên này là thùng ba cầu nhá thùng ba cầu thì cái này là tôi chuẩn bị gửi đi thì các bác lưu ý là khi mà gửi hàng đi ý, thì sẽ phải đóng gông cái thùng này trong một cái hộp gỗ như này để đảm bảo tới tay các bác là không bị móp mép nhá các còn à, hàng này rất là cồng cành cái tiền cước phí nó rất là nhiều nhưng mà các bác cũng yên tâm là shop bán hàng là sẽ bao hết các cước phí cho các bác nhá Đấy, bao hết cước phí đây là thùng ba cầu thì thùng ba cầu vẫn như thùng hai cầu kia có nghĩa là shop kinh doanh là hàng xịn hàng toàn bộ hàng inox xịn không nhiễm hết thế còn các bác nào có nhu cầu lấy inox nhiễm nó rẻ tiền hơn thì các bác sẽ đặt và cái lồng trong này ấy, nó cũng bằng kẽm nhá đấy lồng trong này cũng bằng kẽm này và cái thanh ngang này cũng bằng kẽm thì cái lồng này thì đã được uh, uh, sơn nhũ cho trắng thế còn cái lồng này thì là, là tôi mới lấy về còn chưa được sơn nhé cơ cấu quay vẫn là ba vòng bi đây, ba vòng bi em ái nhá. Trong này thùng ba cầu. Đây, thùng ba cầu. À, tiếp theo thì sẽ là thùng 4 cầu. 4 cầu nhá. 4 cầu cái này. 4 cầu. À, cơ cấu của nó vẫn giống như vậy thôi. Có nghĩa là vỏ vẫn là vỏ inox xịn không nhiễm này. Ruột trong là ruột bằng à, dây kẽm đấy, dây kẽm và được sơn nhũ và vòng bi thì vẫn ba vòng bi. Quay rất là trơn nhá. Rất là êm. Đây. Đấy. Đồng này thùng 4 cầu nhá 4 cầu thì quay theo kiểu lực mỹ tâm lực mỹ tâm Thì tiếp theo là cái thùng 6 à, cầu ở ờ, Đối với thùng 6 cầu mẫu hiện tại shop đang cung cấp cho các bác Thì đó là Vỏ vẫn là vỏ inox xịn Inox không nhiễm này Đấy Và cái xương trong này này Cái xương đồng trong này Bằng inox luôn Các bác nhá Đây này xương lan này này Đấy, Xương lan này bằng inox này Chỉ có thanh bắc ngang thanh dây bắc ngang này cái trục quay này cái trục quay và hệ thống bánh răng tay quay là bằng sắt đấy là bằng sắt nha các bác nhá tay ngang bằng sắt này trục bằng sắt này tay quay bằng sắt này còn lại inox hết nha các bác nhá đồng inox hết đấy thì riêng có cái mẫu 6 cầu này thì mới có inox thôi và đối với mẫu mẫu 6 cầu inox thì phía trong này cái đáy này là sẽ hình chom nón hình chom nón cho các bác nhá hình chom nón này có thiết kế cho các bác nỗ tháo mật thiết kế cho các bác nỗ tháo mật đây đây thế còn về cơ cấu quay thì luôn luôn là ba vòng bi ba vòng bi ở ba điểm xoay cực kỳ là êm Đây ba vòng bi ba điểm xoay à, đấy. thì đây là cái vòng thùng 6 cầu đối với thùng 6 cầu này thì thiết kế cho các bác cả đế chân luôn đế chân luôn tôi để lên đây đó, cho các bác xem này à, đế chân đây này đế chân là một cái vòng à, à, sắt phi 12 vuông do thợ cửa sắt hòa hàn họ uốn cho này ở trên là một vành đai đập là này cái chân này thì thiết kế rất là hay ba chân, Đấy. chân này thì rất là tiện dụng đều là rời và các bác sẽ tự lắp ghép các bác tự lắp ghép bằng cách là cắm ba cái chân vào đây Đấy, cắm ba chân vào đây rồi à, cái này là, thợ hàn nó chế sẵn cho các bác rồi đây các bác xem vào đây nhé rồi à, và hệ thống gông này này là người ta thiết kế theo cái kiểu là là các bác chỉ việc cắm không thôi cắm không thôi không phải không phải ờ, không cần phải ờ, có nghĩa là nó cơ động đấy đấy đảm bảo cho cái tính cơ động mà nó vẫn chắc chắn đấy. Đó là cần các bác uh, sẽ lấy búa đập nó ra cái đây tôi chỉ gắn tạm thôi đấy, ba thành ba góc chéo này đấy, các bác lấy búa đóng nó vào thì nó sẽ im thì đây là cái cơ cấu thùng quay 6 cầu có cả đế chân mòi hứng mật các bác chỉ để phế ở đây mà để cam thế này à, quay là mật sẽ sẽ sẽ chạy trực tiếp xuống dưới luôn nhá à, rất là êm luôn cực kỳ êm luôn nhá. thì đây là cái thùng 6 cầu à, đặc biệt là giới thiệu thêm cho các bác cái thùng này thùng 4 cầu thùng 4 cầu dành cho ong ngoại nhưng mà đối với cái này là có một bác ở ở Nghệ An có đặt tôi là làm vừa quay ong ngoại mà vừa quay ong nội nhé ờ, và cái quy cách của nó thì vẫn như hàng kia thôi vỏ thùng là inox xịn nhé đây vỏ thùng inox xịn không nhiễm này cái lồng trong này thì bằng thép lồng trong bằng thép cái hệ thống này bằng thép nhưng mà cái cái thùng này sẽ quay được cả ong ngoại và cả ong nội đấy thì giờ tôi để cái cầu này là cầu ong nội nhá cầu ong nội các bác quay các bác ờ, để vào đây Đấy. các bác thấy này cầu ong nội là nó thấp như thế này Đấy, khi các bác quay này nó cách cái cán này này à, cách cái cán này còn khoảng 10 ờ, phân nữa thì cái cầu ong ngoại của mình nó sẽ cao hơn một chút nó sẽ cao lên lên thế này cao thế này thì là các bác quay ok thì đối với cái thùng này là sẽ quay được cả ong nội cả ong ngoại cái hàng này là phải đặt mới có nhé các bác nhé phải đặt mới có nó to hơn nó, nó to hơn cái thùng bốn cầu ờ, của ông nội này đây. to hơn và cao hơn một chút Đấy, nhìn thấy không cao hơn một chút này ờ, quay thêm nó cao hơn cái thùng quay của ông nội một chút quay hơn một chút và nó to hơn một chút và nó sẽ quay được cả ông nội và cả ông ngoại nha các bác nhé thì đây là tất cả những cái mẫu thùng quay mật từ to cho tới nhỏ hàng shop đang cung cấp hiện tại thế còn lúc trước là tôi có đăng cái video là thùng 4 cầu mà trong ngoài bằng inox hết ấy thì các bác thông cảm là bây giờ là không đặt được hàng đấy bây giờ nó đang vào chính vụ thợ làm rất là bận không làm kịp làm bằng cái kẽm này, này các bác xem này làm bằng cái kẽm này ấy, thì tốc độ làm nó nhanh hơn chứ còn nếu mà cái xương này mà làm bằng inox hết ấy, uốn éo nọ kia nó lâu hơn làm một bộ inox thì thợ nó làm được tới bốn bộ kẽm mà bây giờ đang vào chính vụ rồi đặt hàng rất là nhiều họ làm không có kịp tâm ra là không đặt được cái lồng trong này bằng inox đâu cái lồng trong này inox là chỉ có cái mẫu 6 cầu thôi các bác nhé chỉ có mẫu 6 cầu mới có lồng trong inox nhé đấy các bác lưu ý kỹ đấy. các bác lưu ý kỹ nhé giúp tôi nhé thì đây là cái hàng thực tế shop đang cung cấp mọi thông tin nhu cầu các bác vui đồng liên hệ với số điện thoại bên bên dưới màn hình nhé hoặc là 5 cái số điện thoại quen thuộc của shop đây hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc các bác nhận được hàng đồng kiểm hàng trước khi trả tiền nhé ship qua đơn vị bưu điện hoặc là đơn vị việt heo các bác nhé đây bao bì đóng gói đóng trong thùng gỗ như đây rồi xin cảm ơn các bác đã ủng hộ nhé shop tân ánh ngọc ánh ngoài các mặt hàng và thùng quay mặt thì tất cả các vật tư ngành ong vật tư ngành ong shop có rất là nhiều À, cầu ong này nhé các bác nhé cầu ong này à, thùng nuôi ong nhé thùng nuôi ong bên này cũng có rất là nhiều cầu nữa này Đấy. thùng nuôi ong thùng gỗ gạo nhá gỗ gạo hàng chuẩn hàng cao cấp bán một miếng nhá bán một tấm rồi à, mũ nón bảo hộ là tất cả rất là nhiều thứ mong nhận được sự ủng hộ của các bác nhé rồi mình xịt khói rồi xin cảm ơn các bác rồi dao cắt bít dây thép để tăng cầu à, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá xin chào